rồi nhìn hột bò này anh em nè đó anh em thấy không hột bò tài xỉu nè đó, nó sẽ bò qua anh em nè nhìn nó bò rất chi là nhẹ đúng không đó anh em thấy nó bò chưa đó rồi giờ mình sóc à, ngẫu nhiên nha đó nó đang là nhất đúng không giờ nó sẽ bò qua lục nè anh em nè đó bò nè anh em thấy nó bò chưa đấy đây là gọi là hột bò anh em nhá đó giờ nó đang lục đúng không giờ mình sóc nè giờ nó đang lục đúng không giờ mình muốn bò qua nhất lại nè đó bấm phát anh em thấy không cách bò ha đây gọi là hụt hụt bò anh em nhé hụt tài xỉu bò nè đó anh em thấy nó bò chưa đấy giờ giờ mình là sẽ bấm cho cái về đục này đó khi anh em mà sóc á là anh em đã bấm giữ nguyên anh em nhé đó khi anh em sốc là anh em sẽ bấm giữ nguyên giờ nó đang ở mặt lục anh em muốn bò gì nhất đúng không bấm một cái đấy anh em thấy nó bò không đó thấy chưa phải 10 giây anh em nhé cái tầm 10 giây là bắt đầu hụt nó bò đó nó sẽ bò về nhất đúng không đó bây giờ khi à, khi giờ mình sóc này đúng không giờ mình giữ yên cái mốt này mình bấm chữ B nhá giờ mình bấm chữ B này đấy giờ nó đang là, là lục anh em nha mình dở là lục này đúng không giờ mình bấm nó bò về xỉu này đó bấm một cái anh em không bắt đầu nó bò này đó đó anh em không bò rất chi hiệu quả đúng không rồi ờ, giờ mình để im đây giờ mình bấm à, nó mình sóc cái bấm nhất nè à, bấm cái nó về nhất đúng không giờ mình muốn à, bò qua lục nè đó ấn cái bắt đầu là nó bò nè 10 giây là nó bò anh em nhá đó rồi anh em thấy không đó đó là gọi là học bò anh em nhá đấy thì anh em nào chơi cái hàng này thì xem cái, cái à, hướng dẫn này của mình